Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel LCS Trail Gaming Thì hôm trước, tập trước là chúng ta đang mắc kẹt ở cái đoạn mà phải chạy uh, quân phát xít đúng không? Đoạn kia đi uh, gần chục lần mà vẫn không qua, vẫn bị chúng nó bắn chết Thì Hôm nay chúng ta quyết tâm vượt qua đoạn đấy nhá uh, Bằng mọi giá Rồi, let's go When I came to my senses I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor. <clears throat> okay. There is fire! Ôi, ôi, ôi, ready fire. Ô đi lại từ tận đoạn đằng sau này à? À đây đây đây đây đây. Vẫn là đi lại từ đoạn này đâu. chết rồi chết chết chết chết phải phải phải phải phải quay mặt ra phải quay mặt ra đằng sau cho bọn nó bắn bắn nó nhiều quá chết đấy ui vẫn chết thế như mình phải quay mặt đi thì phải mình quay mặt để cho nó bắn vào mặt là là là là mình đứt ăn máu vào đúng không quay mà đi quay mà đi quay mà đi ui đỏ rồi đỏ rồi thôi đi khỏi rồi hay quá mày quá mày quá mày quá rồi lại có xe đuổi theo đít rồi Ngon ngon ngon ngon ngon ngon ui ui ui ui cái xe đuổi dai thế nhở chó này bắn mãi không chết con chó này ạ à? rồi chết chưa ủ thoát rồi ngon ngon ngon ngon thế đéo nào mà tập trước mình không không thể nào thoát được khỏi cái đoạn này nhở ui à hút chúng cái gì đấy ôi có một đoàn tàu chặn có một toa tàu chặn trước mặt ạ à ok húc đổ rồi thì à, đi tiếp thôi có vẻ như là không có ai đuổi theo đít mình nữa rồi ờ có vẻ như là mình phải né né đạn của bọn nó còn như ờ, tập trước mình toàn dơ mặt ra chúng cho chúng nó bắn vào mặt cho nên là chết khá khá nhiều lần rồi vượt qua khỏi đoạn này đó Ờ à, Ban đầu đi ba người mà sao giờ còn hai người thôi Cả mình cả ông này thôi Kia ông ấy đâu rồi nhở Ờ đi chậm ấy Có mỗi ông nữa mà nhở Ủa phòng này mở được này Từ từ anh dai ơi Em uh, ờ, hack tí đồ đã Nhận được cái gì à Màu đỏ à? Sao dựa Mặt nạ mới Mình có rồi Rồi đạn uh, bi Bom bùng các kiểu là full rồi Súng à Khẩu này là khẩu Bắn đạn ấy đúng không Khẩu này là khẩu mình tự tay nâng cấp đúng không? Hay đổi anh nhỉ? Nâng cấp cũng quá chơi đồ này Hay đổi lấy một khẩu bắn đạn nén này Trang bị khẩu này cũng ok đấy chứ Cũng có ngắm Ngắm ban đêm này Ừ cũng ok đấy Thế đổi luôn Ơ à, Ông kia đâu rồi Bỏ mình đi một mình rồi à Ồ phun đạn nữa các kiểu rồi Đi vào đây rồi này Ở đây Ông kia đi rồi bên này Ôi ngậm vào sáng luôn Ờ khẩu này Nó bảo giữ R để nén hơi kiểu gì nhỉ Không thấy được này Ôi bắn AK đi Lại lên Sài Gòn tiếp à Đâu Off nhà ga kết thúc cuộc đấu súng giữa chúng tôi và đội xe phát xít. Có vẻ như phía trước là một đoạn đường dễ thở hơn và một lần nữa tôi đã nhầm. No, trên bản đồ có hình đầu lâu kìa mọi người ơi. Chết rồi. Căng hơn cả đoạn vừa nãy thì thì thì thì thì, thì, thì. Trông có vẻ không ổn tí nào nhỉ? damn them! Did they have to build all that junk? Watch out or you'll get knocked senseless, so either duck or shoot! Yeah, a creepy place. Always stay on guard in these tunnels. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up. We'll be approaching a station soon. It should be deserted, uh. but be ready for anything. Có người, có người, có người, có người. Light. Someone must be there. Take him out, Artyom. Báo động, ạ báo động có xe này. This is the start. We gotta get out of here quickly. Ui à. Uầy AK bắn đạn cháy luôn ạ à, Ngồi xuống à qua đoạn này Ui da ui da ui da ui da Bú bú bú bú bú AK bắn nó vẻ hơi yếu đuối nhở Ôi trên xe nhiều đạn lắm Mình có night vision mà đúng không Ui à Ui Ngồi ngồi ngồi sẵn ngồi sẵn Cẳng đê Hết đạn rồi Đấy hết đạn rồi Ô Mẹ mất cái giáp chắn rồi này Mà mình ngồi xuống rồi mà Mà vẫn hở này nhỉ Đeo cái Night Vision và chả khác gì nhau à Ui giờ lại phải bắn cả bọn ấy này nữa à? Ui lại bắn quái vật nữa Đồ hiểm vậy Ui à Chết con mẹ rồi Ui ông này Hy sinh vì mình rồi Hồi xong Mẹ không cứu được ông này rồi Sao bây giờ Thôi ông kia hy sinh rồi này chơi chơi trò chơi mạo hiểm à ui à ui ôi, ôi xe đổ mọi người tàu nha u thế là ồ ờ, oh, đường dây bị ấy bị hỏng hết cả đạn rồi à đấy con nào bảo hết đạn ui súng này bây giờ bắn một phát bắn đôi à vẫn là bắn hai lần nhưng mà vẫn là bắn hai lần nha một một hit là bắn hai viên cái lên nòng này cũng không ăn thua mấy nhỉ lên nòng 4 này không ăn thua mấy mình có nên quay lại tìm ông kia không Ờ, chả khác gì nhau cả cái cái đeo night vision mà Không quay lại được rồi Thôi thì đành đi tiếp vậy Ồ, oh, những người tốt bụng Cứu mình xong cuối cùng lại phải hy sinh về mình kìa đeo mặt nạ mà làm đéo gì còn có dây mìn ở đây nữa biết mình có, có lẽ là vào trong này sẽ có đồ gì để cho mình lút đồ gì đấy đây là một cái đường tịt rồi chỉ trí này có dao thôi Ui dồi, toàn rồi mũi này À đây là quân đội uh, phát xít à Cái hành lý này không mở được À đủ What the hell bản ghi chép mới một khẩu súng côn thôi không có gì trong này quá bẩn rồi có lẽ là mình sẽ phải à... ô vừa có một con ở đâu đây mà nhỉ Chứ phải chui xuống cống này rồi Ồ, có hai đường đi đường nào đây Đường trái hay đường phải đây Ù, trượt xuống đây sẽ không bao giờ quay lên được nữa Cho nên là mình sẽ phải à, đi bên này trước Đi đường bên này mới đúng à? Đâu, thế là bên kia có có đồ rồi. Somehow I had to reach Black Station. Ullman would meet me there and take me to Polis. À, ông kia ông pa Paven. Sau cái chết của Paven thì tôi phải tự lo lấy bạn à, lấy thân rồi. Bằng cách nào đó tôi uh, cần tới trạm Black Uman sẽ gặp tôi ở đó và dẫn tôi đến Polish. Gặp khá nhiều người à. Trong khi mà ờ, ờ, thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng hamster nó chỉ bảo mình ấy thôi. Thằng Hunter nó chỉ bảo mình uh... Ô, cái này auto ngồi à? Ờ, mình đi gặp ờ, ông uh, cái gì nhỉ? Murer Này có bẫy này, có bẫy báo động này. Trên kia có đèn, chắc chắn là có quân đội thủ ở đây rồi. Mình phải lén lút vào thôi. Có người này. Oh, come here quickly. Okay. Không người trong đường hầm này. Đi nói chuyện với đại úy đi, chúng tôi đang gặp rắc rối ở đây. Ồ. Oh. Thế bây giờ mình phải đi truyền tin cho bọn này à? Thì còi báo động gì ác à, vậy? Gặp đại úy ở đâu? Đi đường nào? Đường nào men? À đây à? Tôi chẳng hiểu cậu làm cái quái gì bên ngoài nhưng thêm một tay súng tốt Đường vào trạm bị phong tỏa Cho đến khi hoàn tất việc sơ tán Hãy chuẩn bị chiến đấu Cứ lấy đạn trong hòm Tôi là gọi là những đứa trẻ À những đứa con của lòng đất okay to hold off the enemy for a few minutes more. I won't lie to you. This will à? be a nasty fight. But think mình phải chiến đấu mấy ông nào Bất cứ con quái vật lọt qua chúng ta sẽ biết thế nào là không khoan nhượng. Hãy thay đạn và sẵn sàng dạy cho chúng một bài học. Yeah! Yeah! Không sao Tôi còn night vision Đủ Không ổn rồi Ủa Ủa Đứng dậy mọi người Không sao chứ Bị dính trưởng gì rồi anh anh ơi anh cho em lên trên được không anh mọi người ở dưới hẹo hết rồi cho em lên trên được không anh anh dài cho em lên trên đi anh dài ôi rồi ôi thanh niên hẹo con cụ rồi đừng bảo chui ra từ ống nhá không mạnh được anh ơi Em sắp đái mẹ ra quần rồi Ê à Ok chưa hết ga hết ga hết ga mẹ khẩu phế đấy nhỉ hết mẹ ga bắn gan đi mày bắn mày vô đấy vô đấy ui à ui à mẹ mày vô kinh vậy vô đây Vô đây Vô đây Có cái quần tao Vô đây Mày vô đây Ây à Chưa chết Chưa chết này gục hết rồi một xiên mày hò hét gì à đu ơ kìa các anh đẻo bắn cover em à phải các các anh thế các anh chơi này là không ổn rồi ôi kìa các anh đi hẹo mẹ rồi Ô, đại ca Quá nhiều vượt Không vượt qua rồi Chris cần phải được thông báo Ngày chiến đấu của tôi kết thúc Nhiệm vụ nguy cấp dành cho cậu Ok, bây giờ mình phải đi liên lạc với police rồi Good luck, brother. Good luck Blazer Ô thằng này vẫn sống mà Đi cùng nhau đấy Ôi Có cái băng này Đi cùng nhau đi chứ Vậy chúng ta sẽ phải uh, Đi uh, máy truyền tin Gửi qua radio Tới Police Ok ít đạn á Ôi rồi ôi Ô mấy dân chơi khác đâu hết rồi Mỗi dân chơi ở đây này Vẫn còn khò khè ở đây được Thôi đi nhá Em đi làm nhiệm vụ đây sẽ làm tốt những gì mà mình được giao Bản ghi chép mới phòng tuyến Ghi chép một Ok mấy cái um, Phần trước mình lấy khá là đầy đủ ấy Trời ơi, đi qua đường này kiểu gì Uầy, đi con lửa luôn à Chuột Ở đây có một cái xe Xe tải đạn Nhà trịch đường dây rồi Ơ à. Ở đây Đeo Night Vision vào thì Thì không không không bật đèn đèn pin nữa mà đeo vào chả khác gì à Chả khác gì không đeo Phòng tuyến thất thủ rồi à, Đủ Cái lồi gì thế Là phải chiến đấu với yêu quái rồi một bọn đi bên trên luôn này Ok mình nên đi thẳng hay là đi ra giữa kia nhỉ Đi thẳng đây xem sao Ok chỉ là dọa nhau thôi Mấy con bay này Bay chưa thành hình à Khỏe dữ vậy Bắn cả băng không chết Con mẹ nó Tốn đạn Bắn cả băng không chết luôn mà ấy à mà à, mày cắn trộm à đây lên uh, tầng trên à có gì đâu em phải đi ra bên ngoài rồi đây kịch rồi Xa thế nhở Có mẹ chúng mày đâu ra đây Ô kìa Ô kìa Ô Đi ngẩng mặt lên trời Đéo nhìn xuống đất vấp con mẹ lỗ chết ạ à. đây thụt mẹ lỗ Uầy có mấy cái lỗ này bẫy vãi lìn ạ à. lỗ chết như chơi luôn Từ từ nhưng mà Mình lấy ấy ra nhỉ Mình lấy cái quyển vừa nãy chưa nhỉ Đây kiểu như khách sạn đấy ta à, phải đi lấy lại ta nhật ký đi xe phòng tuyến một lấy cái này rồi đi đi lằng nhằng nhiều không lọt hố là được Đến đây Một sóc là đi Hết rồi, tịt rồi Trên này kiểu như là Mọi người sơ tán đi hết rồi Trên này ban đầu là bệnh viện Mọi người sắp xếp là giường bệnh Phải chạy nhanh thôi Đợi này không ổn đâu còn mẹ mày Ưa Ô, ông này cũng bị giết trong này rồi Cái két này không có cái quần què gì à phá hủy hết rồi cửa này bị khóa không lên được phải đi ra đường bên này cửa này là tịt rồi à bây giờ mình phải đi tìm cái đài để để để truyền tin đúng không Thế thì cái đài ở đâu ta Uầy súng gì đấy Súng phun lửa à À không Súng 6 nòng à À bắn đạn tên này Súng bắn tên à Có mấy viên bọ Thôi nạp lại khí kiểu gì nhỉ Ơ à, không lên rồi Khí bằng không rồi Không nén được lại hơi làm sao mà bắn À Phải ấn bơm kia mỏi tay đấy mở ngược từ đây ra mới được này bên trên này cũng chả có gì qua bên này ơ kìa lần đầu đi vào có dính đâu <laughs> Sao lần thứ hai lại dính được Trời ơi Ô, lần đầu đi vào có thấy cái hố này đâu nhở Em hiểu sao lần thứ hai đi vào mẹ Lọt hố của con mẹ luôn ạ Nhặt hết rồi đúng không Điều thế Tự nhiên lọt quả hố Mẹ chúng nó vào úp sọt luôn ấy à Nguy hiểm nguy hiểm mẹ, Toàn hố ạ Ok đi phải nhìn xuống đất mới được mấy chỗ vào lút đồ thôi mấy chỗ phụ thôi ui còn mẹ mày ở đâu ra vậy rất cá mình. mẹ mày mấy con nhỏ nhỏ ở đâu ra ấy nhở cắn trộm vãi loèn mẹ giật mình vãi lìn là thề mấy con chó này Yên phận đi men Cứ thích đi hù nhau này Ơ kìa Lại định cắn tiếp ấy à dụ dụ dụ mình vào lỗ có đâu bé ơi mẹ bắn súng này hết nhiều đạn vãi nồi ừ chỉ dình cắn trộm thôi con chó này thôi bố mày đi nhanh thôi nhây nhừa gì nhây nhừa gì với loại chúng mày bướng à Chưa chết à Nhà sóc lọ vẫn là một cái gì đấy mà đỉnh cao nhỉ Được kìa Mấy con chó điên này nữa Nó chui ra từ cái lỗ Cứ không nhìn một tí thôi lại ấy ạ Ơ kìa Mấy con này thiệt tình chứ Rồi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc rồi à? Con cần lén thôi ạ Ô đi đường nào đây Đường cụt rồi Con mẹ mấy con chó này chết con cụ mày đi Khỏe vậy chết con mẹ mà đi Ở đây rồi Đài đây đúng không Cuộn băng mình lấy rồi mà Không được không được Cái đài này không phải đài phát sóng Đây chỉ là đài nghe thôi ui ôi ôi con mẹ nó còn đạp vào bẫy nữa ơ à. lạc lối rồi rồi giờ đi một vòng đi kiểu gì cái này như mình lên rồi ấy nhỉ À chưa Ô mình không đeo mặt nạ thở nữa Bây phải đi đường nào ta Bản đồ thì đéo có Lên mặt đất tìm máy truyền tin À phải tìm đường lên mặt đất Gửi tin qua radio Ok lên mặt đất Lên mặt đất kiểu gì đây đi tiếp đường này chứ Tiếp đường nào nữa ở à, đây đây đây đây đây Ô oh, có đường đây ạ Ô, oh, có một thằng bé ở đây Let's go to mom You told me you take me to Go away, leave me alone Mom told me not to talk to strangers Please, Uncle Are you hurt? Say something. Chú thằng này. wake up. I think he's dead. He's dead, isn't he? Help! You'll take me? I don't know you, but if I don't, I guess I'll get eaten by the monsters. Chạy đi em ơi. Okay, maybe I'll come with you then. Em sẽ đi you can anh. shoot the monsters, right? Anh có thể bắn quái vật đúng không? Đúng vậy em. Okay. My name is Sasha. Sasha. And I'll watch your Bắn em đi phía sau. Ok em luôn. I hate to leave uncle here. I was visiting uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him. He started shooting, but then a big nosaurus bit him in the neck. But uncle is really strong. He killed it with a knife. Nhưng mà con con game này um... well Sao Sao tốc độ chuột Chậm vậy Có thằng nhóc này bám vào cho nên tốc độ chuột hơi hơi hơi bị delay à lìa chuột nó nó cứ cứ bị smooth kiểu gì vậy Nó không được dứt khoát đấy Chắc có, có thằng này bấu víu vào người rồi Đi nào Em dai Có anh ở đây rồi Đừng lo Mà em bám hờ hờ thôi Em bám chặt quá anh Lia Lia súng không ok mà ấy. thằng nhóc này bám quần mình úi ôi ôi cẩn thận rơi trong hố nhá úi ôi ôi phải nhiều hố vậy u lợn liếc cái kiểu nó lôi ra đây đống ấy ô không phải đi đường này à what the hell Mẹ lia chuột khó vãi Cẩn thận rơi trong hố hey, look out. Coi chừng cái gì Đi đường nào bây giờ Từ Mình chưa thấy đường đi luôn á Mình chưa biết bây giờ chúng ta phải đi đường nào luôn Nhóc có thể cầm súng bắn không nhóc Đây là đường mình ra đúng không Mình ra từ đường này Thế bây giờ mình phải đi đi đường nào con gì đó cứ kêu kêu Ở đâu đây Không được Cái hố này là bẫy rồi Bắn xong bọn quái này rồi Bây giờ đi đường nào nhỉ À đây, đây, đây, đây, đây, đây, đây. That was loud. The monsters got squashed. That was a grenade, right? I'm not allowed to touch it, but there's ammo in that locker. That one. khóa. Được rồi, được rồi, được rồi. Thấy đường lên rồi. Mình vừa đi qua từ đoạn này đúng không? Đúng vậy. I have a gun too. It's in a safe place till I'm old enough to ừ, shoot. Ừ, em cũng có súng thì em cầm em bắn đi. sợ thụt hố vãi là nồi ạ à. đi đi đi đi Nhây với bọn này là tốn đạn lắm này Hết sứ bố đạn rồi Đường lên mặt đất thì chưa thấy đâu Đạn sắp hết rồi โอ้กดเตียงบัดแนวเลย oh, There's a hole. People should not throw grenades in here. Mom said the ceiling is weak and could come crashing down. Oh yeah. Nổi yeah. ông vậy ô mày chạy kéo ở lại nhầy với bọn mày nữa hey what's that looks like a wire there toàn tạp bẫy thôi đi đường này có gì ta? Thôi cả hai đường đều như vậy cả. Are we really leaving the station? Cool. I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Mom says if the kids go too far into the tunnels, the... Wow! What's that up there? Wait, Uncle showed me a picture once. The sky. That's er the er. sky, isn't it? It's like a painted ceiling. I'll be famous. I saw this the sky. Mà đường treo leo vậy. phải cõng nữa chứ. You think we can climb all the way to the sky? Wait, I don't really want to go this high. Don't drop me. Ok, không có gì anh ơi. Uncle Còn đã dụ anh ấy bắn bọn quái vật, bắn bắn con chẹt thì mẹ mẹ ăn hại vãi nồi. Oh poor Siroja. Thank you for saving my son. I can never repay you. But uh, take these cartridges. At least it's something. Okay. Thời buổi khan hiếm cứ lấy thôi Tội gì mà không lấy đúng không Thêm đạn là ok rồi Rồi đi thôi Đi còn báo tin rồi à? Trạm Black cách đây không xa nhưng ừ. Vậy cậu cần lên mặt đất Hãy cẩn thận Oh mình phải lên mặt đất rồi Bình thường thì đi dưới đường hầm có vẻ như là an toàn hơn là đi trên mặt đất mình bị nứt hết kính rồi này không tháo được ra à? ok thì um, Hiện tại mình đã vượt qua và đến nơi an toàn rồi. Để đến trạm Black thì chúng ta cần phải đi lên mặt đất thì ờ, mới có thể đến được đó. Thì ờ, chúng ta sẽ chuyển vào tập sau nhé. Và còn một nhiệm vụ báo tin về cho Police nữa. Thì ờ, mời các bạn đón xem ở tập sau. Còn bây giờ thì uh, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong uh, tập tiếp theo. Nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh. Ok, bye bye.